hôm nay mình sẽ gửi đến tất cả các bạn một cái à, loại bản hát rất mới nha bản hát này thì mình không hoạt tính quy luật gì hết đấy mình vào à, mình mình chỉ cần cài bản hát đã vào thì mình biết được cái bán xe re con gì lưu ý là mình không có xài điều khiển nha nhưng mình biết được bán xe re con gì nha nó sẽ là bản hát gọi là bản hát dấu hiệu đấy đấy mình sẽ gửi đến tất cả các bạn để các bạn biết nha đấy ví dụ như bây giờ là mình không điều khiển này mình biết được bán xe re con gì này bán xe re là ké tôm kè này nha, cá tôm kè này đấy bạn thấy chưa đấy loại này là bằng cách dấu hiệu nha mình khi mà nhìn vào mình sẽ biết được là bán sale nó ra những con gì be con gì đấy ví dụ như bán này là sẽ là nai ké này đó bạn thấy không chính xác không mình không sai điều khiển nha đấy rồi bán này mình đoán chắc nó là sẽ, sẽ be con gà luôn này không sai điều khiển nha được hai gà cua chứ mình nhìn bị lại bị nằm nhá tức là mình chỉ cho các bạn xem luôn cái quy luật của nó là sẽ như thế này này đó sẽ có một chỗ chấm nhỏ chỗ con bầu này bạn thấy không đấy con mắt con cá này đó đó thì bán này là bầu cá này thấy chưa đấy đơn giản thôi mình sẽ biết được be con món sau nhá như bán này nó là con cá này đấy thấy chưa con cá này tổ mắt con cá có một chỗ chấm là đen đen này bạn thấy không mắt con nai này nó bán này là cá nai này đấy bạn thấy chưa đấy những bạn nào mà cần cái loại này á, thì liên hệ mình nhá mình làm theo yêu cầu nhá đấy nhưng bán này là con tôm mà tôm ghè nai này đấy bạn thấy chưa đấy cái này mình không còn tính chỉ cho nó nó nó đều đều đấy những người nào mà tính quy luật kém đấy thì mấy công vào cứ cộng trừ nhân chia nó cứ đều đều đây nói mình tính không được đồ nó rất rối đồ sân chơi hàm mở nhanh quá đấy mình tính không được đấy thì cái loại này ấy, thì dành cho những người đó đấy chỉ cần mình vào mình chỉ nhìn thôi nó hiện lên trắng chỗ nào mình đánh chỗ đó thôi đơn giản tôm gà bầu đơn giản thôi rất là nhanh đấy những bạn nào cần bản hết này hoặc là muốn làm bản hết à, một loại nào đó bầu cua đó mình nó tương tự như loại này thì cứ liên hệ mình nha đấy mình sẽ làm cho giá rất là mềm nhé bên mình chuyên cung cấp tất cả các loại bầu cua tài xỉu sóc dĩa trên điện thoại nhé rồi thân ái chào các bạn nha